Xem đi xem đi Xem bên này đi Tốt Lùi lùi lùi Quay lại Tốt lắm lùi một chút nữa Nhích lên trên một chút Tốt Lùi lùi Được rồi ngừng lại Được rồi Từ từ thôi Mã Quynh Mời bên này Mã Quynh Quan nghênh đến với lễ xuân chuyện chúng tôi nào đến đây Mã Quynh Mời vào trong Mời vào trong, mời vào trong Mã Quynh đến rồi Ngài Mã đến rồi Hoan nghênh Ngài Mã Ngài Mã chọn hai cô nhé Hai cô này đi Được à, hầu hạ Ngài Mã cho tốt đấy Ngài Mã thật là tốt, tốt quá ấy chứ Mau ngồi đi ạ à. Ngày mã lần đầu đến phải không ạ à? Đúng thế Thế thì hôm nay phải chơi hết mình nhé Được Bảo Quynh Nào uống ly rượu nào Cưỡi ngựa thì không uống rượu Uống rượu thì không cưỡi ngựa Đây là việc cơ bản nhất Bảo Quynh đừng lo Ở đây chúng tôi có tài xế thuê Có tài xế thuê Thế thì uống chứ sao Được rồi được rồi Cậu đi nhanh đi Ở đây không có việc của cậu Được được Ôi đại gia mời bên này Đến đây đến đây Mời vào trong Đại gia Giá cả chỗ các người thế nào vậy 10 lượng thì có tàu nhanh 30 lượng thì có hạng sang cho hai người 50 lượng thì có theo phong cách La Mã 100 lượng thì có viết hồn tiêu phách tán 100 lượng Đừng dài dòng nữa Ta muốn 10 có tàu nhanh Đi thôi Đại gia Giữ gìn sức khỏe nhé Ôi trời Cầm lấy Mang lên cho còn qua thuốc trên lầu đi Nhanh lên Được được Ta muốn chế ngự Ngài muốn chế ngự ai Ta muốn chế ngự sự cám dỗ À Đại gia ngài muốn kiểu dáng thế nào Tóm lại là ta không thích Đi nhanh lên Không phải nói có tài xế thuê sao Đây là tài xế thuê đó hả Tôi tên Di Tiểu Bảo Là ma cô ở Lệ Xuân Diện Công việc của tôi Tuy bận rộn nhưng phong phú tôi mỗi ngày ở bên cạnh tôi đây là có các cô nương xinh đẹp như qua Nhưng mà Chỉ có tay phải Mới là người bạn chỉnh cũ của tôi Cho đến một ngày Sự xuất hiện của nàng ấy Khiến mọi thứ đều thay đổi Nàng ấy tên Song Nhi Kể từ lúc nhìn thấy nàng ấy lần đầu tiên Ta đã phải lòng nàng Bán tay một cành qua Qua cũng ngài đây Lần sau lại lớn nữa nhé Song Nhi Ta muốn mua qua Huynh tự chọn đi Ta chọn cây này Được Song Nhi Vào thời khắc này Chỉ có một bài hát mới có thể biểu đạt tình yêu của ta dành cho muội Là ai Đang gõ. Là ta Rồi sao Đại ca là huynh sao Ngươi xem lần trước ngươi hại ta ra nông nổi này đây Lần này nhất định phải bắt ngươi trả giá Đại ca Huynh tha cho tôi một con đường đi Ngươi đã thả người của ta đi Tất nhiên ngươi phải biết là ta không thể tha cho ngươi rồi Sự hắn cho ta Đứng lại Đứng lại Không được chạy Đứng lại Xử hắn Ngừng Hôm nay đến đây thôi Quay đầu lên đường cao tốc Sông Nhi Ta không muốn tính toán cháu họ thôi Sau này Trinh đừng đến tìm ta nữa Chúng ta không phải người của cùng một thế giới Song Nhi Song Nhi cháy rồi Cháy rồi Thánh thần của tôi ơi Nhầm rồi đây là rượu Mau đi lấy nước Con có phải con trai ruột của mẹ không vậy Nhanh lên đi con trai Nhanh lên nhanh lên Mẹ à cái tên nhóc này Mày làm mẹ mày ướt hết cả rồi Hỏng mất lớp hóa trang của mẹ Mẹ Cái tên nhóc thối tha này Mày đánh chết mày Mẹ à Đứng lại cho ta Con cũng không biết tại sao nữa Lúc nãy chị cho tay lên thì Đứng lại cho mẹ Mày đừng chạy Tên nhóc con này Lẽ nào đây là sức mạnh tình yêu sao Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Tao có bất ngờ cho muội này Ta cũng cho Quynh một bất ngờ này Cô làm ta hoảng sợ thì có Song Nhi đâu Song Nhi tiến cung tham gia tuyển phi rồi Vừa mới được đưa đi Thật ra Ngươi cũng có thể thay thế cô ấy trong tim Quynh mà Cô to quá Chứ không chừa Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Người ta nói bị thương cân cốt phải dưỡng 100 ngày Đại ca của tụi bay cũng mất đúng 100 ngày Đại ca Vậy đại ca phải chú ý một chút Đúng đó đại ca Ta khỏe rồi Bây giờ ta còn có thể nhảy nhót nữa này Có thể nhảy lò cò nữa này Song Nhi Đại ca Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Song Nhi Chờ chút, chờ chút Chờ chút, chờ chút Song Nhi Hắn là bạn của cô à Ta không quen quân ta Đi Khách quan đến đây à Cứ tự nhiên xem đi Đều là hàng tốt cả à. Này à. Nghiệp chuyên mà xử hắn cho ta à. Đứng lại Đứng lại Không ai đẩy ta sao Không được chạy Đứng lại Chờ một chút, chờ một chút Tên khốn Lên Xử hắn Ta liều với ngươi Ta liều với ngươi Ta liều với ngươi Qua tỷ Sao tỷ lại nhảy vào đó tắm vậy chứ Mẹ Con muốn vào cung tìm Song Nhi Tên nhóc thối này Có phải đầu óc bị hỏng rồi không Mày nghĩ hoàng cung là nơi mà mày muốn vào là vào sao Rồi ác sẽ có cách mà Muốn tiến cung thì phải tự cung trước Tự cung thì tự cung Vậy chẳng phải sau này chúng ta sẽ trở thành tỉ muội sao Tỉ muội thì tỉ muội Nếu mày dám vào cung làm thái giám Thì sau này đừng có gọi mẹ là mẹ Tỷ tỷ bảo trọng Có đau không nhỉ Chắc chắn là đau rồi Mất một miếng thịt mà không đau sao được Ngươi Vào đây vào đây đi Vào đi Đến đây đến đây dạ. Nhanh lên Vào trong Đến đây Nằm xuống Nằm yên đấy dạ, Đừng động đậy Tổ sư cha Dưới sự chứng giám của người Đây sẽ là cổ quý thứ 7527 Được cắt bởi con dao tuyệt hậu này Nhóc con Sư phụ đừng cắt có được không Vậy phải xem con dao của ta có đồng ý hay không Có phải dao đồng ý thì sư phụ sẽ đồng ý không Đúng Hình như là Giao đồng ý rồi Ôi trời ạ à, Tổ sư cha Đệ tử xin lỗi, đệ tử xin lỗi Ngươi là đại nhân không chấp nhất tiểu nhân Ôi trời ạ à, Tổ sư cha Mau khiêng ta đi Mau khiêng ta đi Ờ, nhẹ thôi nhẹ thôi Bắt đầu từ hôm nay Các cô sẽ chính thức trở thành tú nữ trong cung Có điều Muốn phục vụ hoàng thượng Còn phải thông qua các vòng tuyển chọn và đào tạo nghiêm khắc nhất Ngũ quan phải thanh tú lung linh Mặt như qua đào Mắt sáng răng trắng Lông mày như hoa Thân hình mảnh mai Hai dòng trên dưới đầy đặn Da dẻ mịn như nhung Trắng trẻo như tuyết Chân dài thẳng tắp Kỹ năng múa điêu luyện Quan trọng nhất là Có thể hợp với huyết mạch của thiên tử Đừng căng thẳng Để hầu hạ hoàng thượng Chút đau đớn này là xứng đáng Nhi tiểu bảo Sao ngươi không cùng bọn ta tập luyện cho hồi phục Ta sợ động đến hai viên đạn Ngươi có đạn sao ờ, Sức khỏe của ta tốt Hồi phục nhanh lắm Đúng rồi các người có ai biết những cô nương được chọn làm tú nữ ở đâu không Nghĩ cái gì thế Ngươi đã chẳng còn là đàn ông nữa rồi Còn nghĩ đến cô nương gì nữa chứ Hơn nữa Thái giám mà tự ý tìm tú nữ Là tội rơi đầu đó Hải công công đến Hải công công này lại thái giám đứng đầu trong cung Thế sao Nghe bảo võ công của ông ta rất cao cường Giết người dễ như trở bàn tay Vậy chúng ta phải cẩn thận mới được Đúng đúng đúng, Quỳnh nói đúng Các người Có ai tình nguyện hầu hạ dạng thuế gia không Tiểu nhân Tiểu nhân Tiểu nhân Tiểu nhân ạ à? <laughs> Ngươi Đi với ta Biết võ công chứ Thưa công công Nô tài không biết Người nói dối Công công chính là hắn Võ công của tên tử tử này vô cùng ghê cớm Hắn làm con trai của tiểu nhân bay lên Như thế chưa là gì đâu Sau đó ngài biết gì không Hắn cho con da bay thẳng đến lão tổ tông tôi Quá cốt trưởng Sau này Sẽ không còn ai biết bí mật của ngươi nữa Sức khỏe của ta Đã ngày một tệ hơn trước Hiếm khi Có được một nhân tài lượng giỏi như ngươi Cho nên Ta định sẽ truyền chiêu quá cốt trưởng này lại cho ngươi Sau này Ngươi sẽ tiếp nhận công việc của ta Bảo vệ hoàng thượng Không không không Công công Nếu ta thật sự không biết võ công Nếu ta thật sự không biết Sư phụ xin hãy nhận của độ đệ một lạy Đứng dậy đi Đa tạ sư phụ Hãy cho ta thấy võ công thần kỳ đó của ngươi Dân được à Hay Tôi tên Thanh Nhi Nhà ở Tô Châu Còn cô Tôi tên Song Nhi Tôi là người dân Châu Sao cô lại tham gia tuyển phi Muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi Còn cô Mẹ tôi mất sớm Bố tôi lại bệnh nặng Ở nhà vì chữa bệnh cho ông mà đã tốn không ít tiền Bây giờ hy vọng của cả nhà đều gửi gắm lên một mình tôi Nếu được chọn làm phi Vậy thì bố tôi sẽ được cứu rồi Yên tâm đi Tôi tin nhất định là cô sẽ được chọn mà Nếu cô không che thì chúng ta làm tỉ muội đi Sau này Ở trong hoàng cung cũng có thể chăm sóc cho nhau Sao tôi lại che chứ Look! Song Nhi Song Nhi Song Nhi Sao Quynh lại ở đây Đương nhiên là chị muội rồi Vì ta Quynh Còn còn Sau này Quynh đừng đến tìm ta nữa Nếu bị người khác phát hiện Chúng ta đều sẽ chết Song Nhi Chúng ta tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi Ta nhất định sẽ cho mụ một cuộc sống hạnh phúc Không thể nào Kẻ nào đấy Đứng lại Đứng lại Bắt lấy hắn Hãy Chú Ái Khanh Hôm nay các Khanh có việc gì cần thượng tấu không Hoàng thượng Thần có tấu số quan trọng Mời Ngao Trung Đường nói Thần khẩn xin Hoàng thượng Hãy trao binh phù của bác kỳ ngự lâm quân kinh thành cho thần Thần sẽ tự đảm nhiệm trọng trách bảo vệ sự an nguy của kinh thành và của Hoàng thượng Ngao Trung Đường Làm thế e là có chút không thỏa Trung Ái Khanh Các Khanh có ý kiến gì không Hoàng thượng bất kỳ người Long Cung của Kinh Thành có hơn vạn binh Là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Thanh ta Từ trước đến nay đều cho chúng thần chia nhau tra chữ Nay Ngao Đại Nhân muốn một mình độc chiến nó Thần cho rằng việc này khó mà phục chúng Ta là phụ chính đại thần cho đích thân tiên đế sắc phong Ông công khai đối đầu với lão phu thì chính là đã nghi ngờ tiên đế Hoàng thượng, thần hoàn toàn không có ý nghi ngờ tiên đế Thần chỉ nghĩ rằng Ngao Đại Nhân đề nghị như vậy Rõ ràng là có mưu đồ đen tối Ai ai cũng được thấy được Khổng sự Dám xuất lời cuồng ngôn trên triều đình Hôm nay ngươi dám phản lại tiên đế Tương lai ác phản lại hoàng thượng Hôm nay lão phu phải trừ khử ngươi Diệt trừ hậu quả Hoàng thượng Thần tự ý thanh trừ phản đồ Mong hoàng thượng không trách tội Áo chú ờ, thần Ngao Trung Đường anh dũng tam quân Một lòng trung thành Do binh phù của bác điện người Lâm quân kinh thành cho Khanh Trẫm vô cùng yên tâm Tạ Hoàng thượng Đánh chết người Ngao bái Đánh chết người Ngao bái Tên ngao bái đáng chết Không xem trẫm ra gì cả <laughs> Này Ngươi là ai Ngươi là ai Đệ tử cuối cùng của Hải Công Công Phải Với tình hình sức khỏe hiện giờ của Hải Công Công Nếu nhận đệ tử Thì chắc là đệ tử cuối cùng rồi Xem ngươi ăn nói kìa Hôm nay ta mà không xử ngươi thì ta ngủ không được ngon Vậy ngươi nhào vô Chà chà Ta không nhường ngươi nữa đâu Có giỏi thì ngươi đừng nhường Cho người dám đánh ta Ta đánh nát mông người Hoàng thượng Cẩu nô tài Dám ra tay với hoàng thượng Hoàng thượng Hoàng thượng tha mạng Hoàng thượng tha mạng Sang kiếp sau hãy nhìn người cho rõ Cượm đã Ngươi tên gì Nô tài tên Di Tiểu Bảo Hải Đại Phú Có thật Tổng thấy tên nhóc Di Tiểu Bảo này rất thú vị Sau này ngoại trừ theo khanh lượng công Thời gian còn lại hãy để hắn đi theo trẫm Nô tài tuân chỉ Tạ Hoàng Thượng Tạ Hoàng Thượng Tiểu Xuân tử công công Chúng ta đang đi gặp Hoàng thượng sao Đến rồi cô sẽ biết <laughs> Công Công Nơi này là đâu thế Vẫn không đúng Đến khi nào ngươi mới tìm được cho lão phu lại kinh nguyệt thần khí nhất của trinh nữ hả Đại nhân bớt giận Nô tài nhất định sẽ tận lực Tiểu Bảo Trầm thấy võ công của ngươi càng ngày càng lợi hại rồi đấy <laughs> Nhưng mà Chữ này của ngươi viết bị sai rồi à, <laughs> Nô tài không được đọc sách nhiều <laughs> Đại nhân tô khách tác cát có việc xin diện kiến Thần Tô Khách Đắc Cáp Xin khấu kiến Hoàng thượng Mời Tô Đại Nhân đứng dậy Tạ Hoàng thượng Tô Đại Nhân vội vàng đến gặp trẫm như vậy Không biết gì chuyện gì Tô Đại Nhân cứ nói đừng ngại Hoàng thượng Kể từ sau khi sách các lão bệnh bị giết Dựa theo thứ tự Thần là đại thần đứng đầu nhóm phụ chính đại thần Cho tiên đế đích thân sắc phong không sai Tô Đại Nhân cũng là đại thần mà trẫm tin cậy nhất trong số các đại thần Nhưng hiện giờ Ngao bái ỷ mình đang nắm trong tay quyền hành Mưu đồ độc chiếm triều chính Vì vậy Thần định sẽ tự chức phụ chính đại thần Đến trong coi lăng mộ của tiên đế Làm như thế Phụ chính đại thần Tự nhiên sẽ giải tán Hoàng thượng sẽ được đích thân chấp chính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 我是有秘方的，来吧，嗯，能告诉我吗？À, này, mấy hôm nay cô có nhìn thấy Thanh Nhi không? Không thấy Hôm đó cô ấy đi theo Xuân Tử Công Công thì không thấy quay về nữa Vậy cô ấy có thể đi đâu được? Chuyện này khó nói lắm Có điều, chuyện ở trong cung Tốt nhất là đừng nên nghe ngóng nhiều dạ, Loại bỏ tất cả tạp niệm Tập trung mọi sức lực vào tay phải Cảm nhận tay phải của ngươi đang bốc cháy Quá cốt trưởng Công công, đồ đệ ngu ngốc Không luyện được quá cốt trưởng nhưng mà mùi chị thì vẫn ổn Ngài ăn chân gà đi ạ à. Ta thích đến no luôn à. rồi Hoàng thượng Thần đã xin phủ nội trụ từ chức phụ chính đại thần Đồng thời đại diện cho bách tính trong thiên hạ Khẩn xin hoàng thượng đích thân chấp chính Tô khắc đắc cáp Ông thật to gan Dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo Bảo phần thượng đích thân chấp chính như vậy Nực cười Hoàng thượng chấp chính Sao lại là đại nghịch bất đạo Hoàng thượng vẫn còn nhỏ tuổi Làm sao có thể ngồi chững chiếc ghế Giang Sơn Đại Thanh này Rõ ràng là Ông làm điều phạm pháp ăn hối lộ nhiều năm nay Việc đã đến nước này Sợ bị bại lộ nên mới nghĩ kế tạm thời cho mình Môn công nghìn việc Là công hay tội ắt có người bình phẩm Hoàng thượng Thần kiến nghị Bác bỏ lời khẩn cầu của loạn thần Tô Khách tát tát Đồng thời bắt ông ta đi xung quân Ngao Trung Đường Vô duyên vô cớ Sao trẫm có thể bắt Tô Đại Nhân đi xung quân được Xin trừ chức phụ chính đại thần Đã là bất kính với tiên đế Bảo hoàng thượng đích thân chấp chính Càng là có ý đồ khác Nếu hoàng thượng thật sự không đồng ý Vậy hãy để lão phu làm người xấu Dù sao lão phu cũng tuyệt đối không cho phép Giang Sơn Đại Thanh này có chút bất đắc gì Đừng đã Cứ làm theo lời Ngao Trung Đường vậy Người đâu Có Ngao bái Ngươi sẽ bị quả báo Hoàng thượng Hoàng thượng ngưng Ông thật sự cho rằng Ngao Đại Nhân sẽ đưa ông đi xung quân sao Bây giờ bọn ta sẽ thay Ngao Đại Nhân giải quyết ông Các người Tôi đại nhân Nhanh lên Đi nhanh lên Đứng lại Đứng lại Đứng lại Tô đại nhân đến đây Đứng lại Đứng lại Đứng lại Đuổi theo Đứng lại Đứng lại Đi thôi Đi nhanh lên Không sao chứ Tô Đại Nhân Thật không ngờ là cậu cứu Lão Phu Ông mau đi đi Tô Đại Nhân Kể càng xa càng tốt Thay Lão Phu chăm sóc tốt cho Hoàng thượng Trong cậy vào cậu Yên tâm đi Tô Đại Nhân Tiểu Bảo May là nhờ có Khanh Nếu không lần này Tô Đại Nhân có mặt qua được tử nạn này phải rồi Khanh có chắc người của Ngao Bái sẽ không tìm được tôi đại nhân chứ Hoàng thượng Chính tôi đại nhân còn không biết nên chạy đi đâu Người của Ngao Bái làm sao mà tìm được <laughs> Lần này tôi khắc tác cáp ra đi Bè phái của Ngao Bái ở trong triều ngày càng lớn mạnh ờ, Chuyện này chúng ta từ từ nghĩ cách ờ, Đúng rồi Hoàng thượng các tân tướng nữ tiến cung cũng đã được một thời gian rồi Hay là bảo họ đến biểu diễn tài nghệ Để hoàng thượng được thư giãn một chút Thôi đi Cẩm lành vì có hứng Hoàng thượng Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy Nơi tài thấy Người cũng nên thả lỏng một chút rồi Được rồi Thay đổi tâm tình cũng tốt <laughs> ừ. Xin đại nhân thứ tội Chạy thì cứ để chạy Từ nay về sau Trong triều không còn kẻ nào dám đối đầu với lão phu Cứ để tôi khách tác cáp lang thang trong rừng Sống tạm bợ qua ngày Đại nhân Thế tên tiểu thái giám biết thần công ở bên cạnh hoàng thượng Trước trò con nít đó Sao có thể khiến lão phu bận tâm Đại nhân thánh minh Hoàng thượng Rốt cuộc ngươi là ai Thiên địa hội chúng tôi Phải thay mặt bách tính Giết chết tên hôn quân này Chúng ta phải thay trời hành đạo Nếu đã rơi vào tay các người thì thì muốn chém muốn giết Hãy dứt khoát ra tay đi Lôi ra ngoài, mang chém đi Chờ đã Hoàng thượng Người này không thể giết được Nếu bây giờ người giết cô ta Chúng ta sẽ không thể điều tra ra được người đứng đằng sau là ai Sau này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn Xin Hoàng thượng cân nhắc Vậy như nói nên làm sao đây Đưa cô ta Nhốt cô ta vào thiên lao Nghiêm khắc tra khảo Được Giải cô ta vào thiên lao Thức ăn ta lấy từ người thiện phòng đấy Mau nếm thử đi Kinh học được thứ giả công tà đạo đó ở đâu thế Giả công này của ta lợi hại lắm Ta cũng không biết tại sao lại như vậy Bộ mau ăn một ít đi Đừng để đói Bây giờ Có lẽ chỉ còn mỗi Quynh Còn nhớ đến người sắp chết là muội Song Nhi Tại sao muội lại thích sát hoàng thượng thế Khi muội còn rất nhỏ Cha mẹ muội Bị quan binh sát hại Thiên địa hội đã cứu muội Từ đó về sau Số phận của muội đã được sắp đặt sẵn Muội chết không đáng tiếc Chỉ tiếc là Không thể giết được tên cẩu hoàng đế đó Song Nhi Muội có biết thích sát hoàng đế là tội lớn thế nào không Muội hy sinh bản thân mình như thế có đáng hay không Hơn nữa Hoàng thượng cũng không xấu như mụ nói Hắn mà không xấu Hắn chỉ biết ứng rượu vui chơi trong hoàng cung Giống không hề biết Bách tính ở bên ngoài sống như thế nào Loại cẩu bằng đế như vậy Có làm ma tôi cũng sẽ không tha cho hắn Song Nhi mụ càng nói càng sai lệch Mụ chờ ta ở đây Ta nhất định nghĩ cách cứu mụ ra ngoài Hoàng thượng Thế nào Nữ thích khách đó đã khai những gì rồi ờ, Vẫn chưa ạ à? Tiểu Bảo Khanh nói xem Mỗi ngày trẫm đều hao tâm tổn sức vì triều chính Vì bách tính Sao lại Sao lại trở thành hôn quân được chứ Lại còn có người muốn thích sát trẫm Hoàng thượng Nô tài xin được nói lời không nên nói Từ bé đến lớn người đều ở trong tự cấm thành Vốn không hiểu việc ở bên ngoài Nô Tài nghĩ Nếu người chịu ra ngoài nhân gian thị sát chân tình Nô Tài tin là Người nhất định sẽ tìm được đáp án trong lòng Tiểu Bảo Cùng trẫm chi phục xuất cung Dân Tránh đường, tránh đường Nhìn đường, nhìn đường Tránh đường nào, tránh đường nào Ông chủ, chiếc đèn này bao nhiêu tiền 10 xu một cái Được, tôi lấy cái này, cái này Cái này cũng được đấy Ca ca, ca ca Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé Được, mùi ra trước Không chịu, không chịu Quân ra trước đi Được thôi, ta ra trước Ừ nào Tiểu bảo ngươi nhìn xem Hai đứa trẻ này cắm tay lên đầu trông thật đáng yêu Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy Hoàng thượng Chúng cắm tay lên đầu có nghĩa là tự bán mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sao ta cứ thua mãi thế Tại sao hai đứa lại tự bắn mình thế Cha mẹ của chúng cháu mất rồi Chúng cháu phải an táng cha mẹ Hơn nữa cháu và muội muội cũng phải sống Thúc muốn mua chúng cháu sao Thúc ơi Thúc mua chúng cháu đi Không cần nhiều thế đâu ạ à. Cầm lấy đi Ta tặng cho hai đứa Hãy an táng cha mẹ Và chăm sóc muội muội thật tốt Cảm ơn Thúc Thúc Thúc Thúc đúng là người tốt Xin hãy bố thí Cho xin một ít đi Xin hãy tội nghiệp chúng tôi Cầu xin Ngài đấy Cho xin chút năng lượng đi Tiểu Bảo Y phục của họ cũng thật là độc đáo Hoàng thượng Bọn họ đều là ăn xin Quần áo đều là nhặt của người khác Ăn xin Thiên hạ của trẫm mà cũng có ăn xin sao Đa tạ, đa tạ Đa tạ Ngài đúng là người tốt Đa tạ đa tạ Tiểu bảo Bên đó đang ăn gì thế à? Sao mà đông người vậy Hoàng thượng Nếu người đói rồi phía trước có quán ăn Nhìn họ ăn rất ngon Chắc chắn là không tệ Đi thôi Chúng ta cũng đến ăn thử đi Cô khách quan đây Thịt cũng rất nhiều này Đây là cơm gì thế Thịt, thịt quá cứng Cơm cũng có vấn đề Đây gọi là gạo tiên Gạo tiên Gạo mà thần tiên ăn sao Gạo tiên không phải là gạo Cũng không phải là gạo mà thần tiên ăn Gạo tiên chính là cát và bùn Vậy còn thịt Vỏ cây Sao có thể cho người ăn vỏ cây và cát bùn được chứ Thật chẳng ra thể thống gì Năm nay phương Bắc bị thiên tai Lương thực không đủ cấp Vì vậy người nghèo chỉ có thể trộn những thứ này lại với nhau để ăn nhìn người thì hãy mau nộp tiền cho lão tử Giờ giờ đâu mà lấy tiền của tôi Ông cũng đâu phải quan phủ Giờ giờ ta là người Bắc Kỳ Người buôn bán ở trong địa bàn của người Bắc Kỳ thì phải nộp tiền Chúng tôi không có tiền để nộp Ta nể mặt nhưng ngươi không muốn chứ gì Người đâu Đập phá cái sạp này của hắn cho ta Dân ạ à, Các người làm gì vậy Các người chừng tay lại Các người thật quá đáng Quá đáng Việc quá đáng còn ở phía sau kìa Hôm nay nghe đến cô ta cũng đánh Đánh cho ta Dừng tay dưới thanh thiên mặt nhật mà các ngươi dám dở trò cướp bóc Thật là vô pháp vô thiên Hay thật Dám đến lo chuyện bao đồng cơ à Ngươi là cái thái gì chứ Ta là Là họ hàng của họ Bọn họ hàng nghèo đông thật à? nhỉ Người đâu đánh hết chúng cho ta Làm gì đó Có chương pháp nữa hay không chứ Ta không tin là không có ai quản được các ngươi Tiểu bảo Báo quan Báo đi Báo đi Để hôm nay ông đây xem các ngươi có bản lĩnh gì Họ không những phá sập sách của chúng tôi Còn ra tay đánh người Đại nhân Sự việc chính là như thế Ba ngạn Ngươi còn có lời nào để nói không Không có Được Bốn quan đã có suy tính trong đầu Người đâu Đánh hắn 50 hèo cho ta Nằm xuống Tôi không có phạm tội Giờ vào đâu mà đánh tôi Không phạm tội Người Hán và người Mãn báo quan Thì là người Hán có tội Mãn Hán bình đẳng Người Bắc Kỳ Người Hán Đều là con dân của Đại Thanh Dớ dẫn Người Hán và người Mãn sao có thể bình đẳng Người đâu người đâu Đánh hắn cho ta Dừng tay Ngươi thân là quan phụ mẫu Là đảo lộn trắng đen Bất phân thị phi Dám trắng trận binh dịch một phía Nếu quan nào cũng giống như ngươi Vậy thì cần đến luật lệ Đại Thanh làm gì To càng Ngươi cho mình là ai chứ Ngươi tưởng mình là đương kim thánh thượng à Ở trên con đường này ta là to nhất à. Giờ ta sẽ không đánh hắn à. nữa Hôm nay ta phải đánh đến khi như phục mới thôi Nào Đánh hắn 50 hèo cho ta Dừng tay Đương kim thánh thượng đang ở đây Ai dám hỗn xược <laughs> Hoàng thượng Hoàng thượng xin tha mạng Là tiểu nhân có mắt không trọng Tiểu nhân tội đáng muôn chết Những người khác hãy đứng lên hết đi Tạ hoàng thượng Tạ hoàng thượng Hoàng thượng mà cũng dám đánh Ông phản rồi Hoàng thượng Nhi thần biết tội rồi Ông tên gì Tiểu nhân Tiểu nhân tên bác tề lục y nhĩ hạp Con dân bác kỳ ta Sao lại có thứ bại hoại như các ngươi Thật khiến cảm đau lòng Bác tề lục y nhĩ hạp Cởi bảo mũ ô sa Giao cho tâm nhân phủ kiên khắc xử lý Ba ngạn Loại bỏ khỏi Bắc Kỳ Nghiêm khắc điều tra trên dưới toàn gia Hoàng thượng chạm tới Chạm chạm tới Tiên sinh Ly rượu này Tấm thay người Bắc Kỳ chuộc tội tạo Hoàng thượng Mời <laughs> Hoàng thượng Tại hạ to can có lời này muốn nói với hoàng thượng Mời tiên sinh nói Cổ nhân có câu Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Ý nói Chỉ có tu dụng đức hạnh của bản thân nhưng khắc quản lý chuyện nhà Mới có thể cai trị được quốc gia Chỉ có mạng hán một nhà Mới có thể bình định thiên hạ Nói hay lắm Chẳng xin được kính tiên sinh một ly nữa Tạ hoàng thượng Mời, mời Thật không ngờ Trẫm và tiên sinh có duyên gặp mặt Lại còn hợp ý nhau như vậy Hoàng thượng Giữa chúng ta là duyên số Nhưng kể từ sau khi người xuất cung Tất cả những việc mà người làm Tại hạ luôn để ý đến Trẻ nhỏ cũng là dân Ăn sinh cũng là dân Tấm lòng bao la của Hoàng thượng là phúc phần của dạng dân Hoàng thượng thân là thiên tử Nhưng lại không chay bai bát cơm cát trộn bùn và cỏ cây Thật sự khiến người khác dạng phần kính phục Tiên sinh Tôi tôi xin được ngắt lời Rốt cuộc tiên sinh là ai Thiên địa hội Trần Kiến Nam ờ, Là Trần Kiến Nam Thiên địa hội Không phải thiên địa hội là người ở trong cung Hoàng thượng Tại hạ biết Rượu hôm nay không còn thể uống được nữa Tại hạ xin được nói câu cuối cùng Cũng là thay mặt bách tính trong thiên hạ nói một câu Hy vọng hoàng thượng vĩnh viễn có thể giống như hiện giờ Thương dân như con Công tư phân minh Mãi mãi là một hoàng đế tốt Nếu hoàng thượng có thể làm được Vậy thì thiên hạ vĩnh viễn Sẽ không còn thiên địa hội Đó từ Có vui không? Vui ạ à? Những chuyện gặp phải trong ngày hôm nay Thật khiến Trẫm kinh ngạc Nếu không nhờ nhát dao đó của nữ thích khách Trẫm cũng sẽ không biết được nỗi khổ của nhân gian Nếu không nhờ nhát dao đó của nữ thích khách E là Trẫm sẽ không bao giờ nhìn thấy được Cảnh đẹp tuyệt mỹ này của nhân gian Hoàng thượng Tứ nữ đó hiện vẫn còn đang bị nhốt ở trong cung sau khi hồi cung Truyền ý chỉ của trẫm Cho nàng ta ít ngân lượng Thả ra khỏi cung Tạ hoàng thượng Đại nhân người nhìn này Đây là máu của ai một tú nữ tên Song Nhi Tốt Quả nhiên người đã không để lão phù thất vọng Đa tạ đại nhân đã khen Song Nhi Song Song Nhi đâu Trưa nay đã được người của cao Bái đại nhân đưa đi rồi Nó là để tra khảo có khí phách Đúng thế Tốt quá rồi Đúng là không tầm thường Tốt thật, thật có khí phách Bộ lâm bào này của lão phu Được các nghệ nhân bậc thầy tạo nên từ những sợi dây bằng vàng và bạc Không những cao quý bậc nhất Mà còn đau thương bất nhập Lợi hại vậy sao Đúng thế Giang Sơn Bản Thanh này được gây dựng từ máu tươi của các tráng sĩ con chân bác kỳ Một tên nhóc chắc mũi chưa sạch Chúng không có tư cách cai trị trang sơn rộng lớn này Chúng thần thề chết phò tá đại nhân Đại nhân, binh phù của quân đội đang ở trong tay ngài Chỉ cần đại nhân hạ lệnh Di thần xin được xuân phong tiến vào kim điện Lấy thủ cấp của Khang Hiêu Đúng đúng, nói đúng lắm Không Cả đời này của lão phù cống hiến trên chiến trường Được các binh sĩ phong là chiến thần cho nên càng vào lúc như thế này Thì càng không thể cánh lên người tội danh giết vua đoạt hiệu Nay ta đã tìm được nữ tử thuần khiết nhất Ngày 15 tháng 8 trăng rằm đêm mai Lão Phu sẽ luyện thành thần công hút hồn đại pháp Lúc đó ắt khiến Khang Hy chủ động nhường ngôi cho Lão Phu Như thế há chẳng phải bất đi một cuộc chiến sao Đại nhân Thánh Linh <laughs>

Ta bảo ngươi chăm chỉ luyện công Ngươi lại chạy đến phủ ngao bái Nếu không phải ta đến kịp lúc Thì ngươi đã mất mạng rồi Công công Nơi ta chỉ muốn thay hoàng thượng đi điều tra ngao bái Không đến khi ngươi đi điều tra Nhiệm vụ của ngươi Chính là luyện thành công quá cốt trưởng Để sau này có thể bảo vệ cho hoàng thượng Nô tài biết rồi thưa công công Ngao bá dám tự chế Long Bào Ý đồ tạo phản Người đâu Hoàng thượng bất giận Nếu đột nhiên lục soát Mà lại không tìm được chứng cứ E là sẽ đánh tránh động cỏ Vậy Khanh nói phải làm thế nào Hoàng thượng à Tối nay người có thể tổ chức giảm tiệc ở trong cung Mời Ngao Bái và các lão thần trong triều đến Đến lúc đó Nếu ta sẽ có cơ hội âm thầm lẻn vào phủ Ngao Bái Chờ ngươi trộm được Long Bào về Ta sẽ xử lý ngào bái tại chỗ Trọng ta cho thị vệ mai phục sẵn Sau đó tấn gọn chúng Thả ta ra Ta biết rồi Chắc chắn là chính ông đã giết Thanh Nhi Lão Phu sẽ sớm cho tỉ muội các cô đoàn tụ Đại nhân Đại nhân Thuộc hạ lo là liệu không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân hay không không cần lo Sau giờ tí đêm nay Lập tức đưa cô ta vào trong cung Lão Phu sẽ ở trong hoàng cung Luyện thành thần công Phúc hồn Khang Hy Kể từ khi trẫm đăng cơ May nhờ có các thanh phò tá Mới có thể đi đến ngày hôm nay Đêm trung thu trăng tròn Nhà nhà đoàn viên Ly rượu đầu tiên này Trẫm Muốn cảm tạ các ái thanh Đang ngồi tại đây Tạ thắng thượng Lão Phu có lời bất kính xin nói Suy cho cùng hoàng thượng vẫn còn trẻ Có vài chuyện Còn chân ướt chân ráo không có khí thế của chuông một nước Ngao Trung đừng nói câu này Trẫm nghe chưa hiểu Lão Phu là một võ phu Không nói được những đạo lý to tát nho nhã đó Lão Phu chỉ biết Giang Sơn Đại Thanh là nhờ đánh trận mà có Hiện giờ Đại Thanh binh mã hùng hậu Là thời cơ tốt để mở rộng lãnh thổ biên cương Phát động chiến tranh Sẽ khiến Bắc Tính chịu tổn thất Trẫm thật sự không muốn con dân và cán sĩ của Trẫm Phải sống trong lo lắng và quản sợ Trong rưỡi trên biên trường Đội giết quân giặc Nó có thể tỏ rõ ưu thế với cán sĩ đại thanh ta Ở đâu ra quản sợ Được rồi Đêm nay là lễ trung thu Chúng ta không bàn chính sự Trẫm kính Ngao Trung Đường một ly Cảm tạ Ngao Trung Đường Đã vì Giang Sơn ta Mà lập bao chiến công hạng mã Thả ta ra Ngươi mau thả ta ra Ngươi có nghe không Ngươi mau thả ta ra Có nghe hay không Ngươi muốn làm gì Để cô yên lặng một lát chỉ cần cô ngửi một ít Thì sẽ lập tức ngủ ngay Dừng tay Ngươi muốn làm gì à? Song Nhi Nhanh lên đi thôi Chờ chút Ngươi muốn làm gì Để ngươi yên lặng một lát Đừng mà Nhanh lên Sao Thế Tiểu Bảo Song Nhi Muội chạy trước đi Mang theo con đường này để về hướng Bắc Ta phải quay lại cùng một chuyến Sau đó sẽ đuổi theo muội Song Nhi Ta buộc phải quay về Nếu ta không đến kịp Muội cứ chạy đi Chạy càng xa càng tốt Muội đi cùng Quynh Không được Không thể để Ngao Bá nhìn thấy muội Muội mau đi đi Đi đi, đi nhanh lên Hoàng thượng Trời cũng không còn sớm nữa Ngày mai còn rất nhiều việc trong triều cần xử lý Lão Phu xin cáo từ đây ạ à. Ngao Trung Đường Chờ chút đã Hoàng thượng vẫn còn chuyện gì sao Ngao Đại Nhân Ta biết ông dội đi Nhưng trời đã trở lạnh có phải ông nên mặc thêm áo ấm không Đừng dội Ta mang đến cho ông rồi đây Có điều Lâm bào giả này của ông làm giả quá đi Ngao bá to gan Ông dám lén nước tự chế Long bào <laughs> Nếu các ngươi đã không cần thể diện Vậy thì đừng trách lão phu vô tình bảo vệ hoàng thượng nhanh lên bảo vệ hoàng thượng nhanh lên Yeah! lần bảy lượt Giở trò chặt chảnh với lão phu Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào mới là công phu thật sự Tiểu bảo Tiểu bảo Tiểu bảo Song Nhi Huynh không sao chứ Sao mùi lại đến đây Đến rất đúng lúc Hôm nay đúng là một ngày viên mạng. Ngao bái Ngao bái Khóa cốt trưởng Một thái giám như người Đã dám ra tay với ta Đúng là không biết tự lượng sức mình Thật không ngờ Ông có thể chống lại được quá cốt trưởng Võ công lão phu liền là võ công chí âm Võ công của đám thái giám các ngươi không hề có chương lực Vì vậy võ công của các ngươi không thể làm gì được lão phu Ngao bái Ngươi có điều không biết không phải tất cả thái giám đều không có dương lực Tiểu Bảo Mười yêu tinh Hãy loại bỏ tất cả tạp niệm Tập trung toàn bộ sức lực vào tay phải Cảm giác tay phải của ngươi đang bốc cháy Hoàng kim quá cốt trưởng Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Gọi ngự y Mau gọi ngự y Tiểu Bảo Tiểu Bảo con tỉnh lại đi Tiểu Bảo Con không thể bảo mùi lại được Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Tiểu Bảo Song Nhi Huynh tỉnh rồi Huynh thấy đỡ hơn chưa Di Tiểu Bảo Tên đại biệt ngư, Hoàng thượng Hoàng thượng nô tài Ngươi giống không phải là thái giám của trẫm Ngày ngày ngươi đưa ra ý kiến giúp trẫm đều là giả Ngươi vì đã đuổi song nhi Mà liên tục lợi dụng trẫm Hoàng thượng Nơi tài tội đáng muôn chết à, Nếu đã là tội đáng muôn chết Thì dứt khoát đừng làm nô tài nữa Hoàng thượng Nho mái còn không giết được nô tài Nếu người đem nô tài đi giết Vậy chẳng phải thiệt cho nô tài lắm sao Giết ngươi Trọng không rảnh rỗi đến như vậy Trong thời gian ngươi bị hôn mê Trọng đã nhận xong như cô nương làm biểu muội Bây giờ Việc cấp bách nhất của trẫm Chính là phải tìm một muội phu ta hoàng thượng ta hoàng thượng Đạo trị quốc Trước tiên phải làm dân giàu Dân an thì nước mới thái bình Dân loạn thì nước nguy Những đạo lý này Trẫm đều đã đọc trong sách thánh hiền Nhưng trẫm vẫn luôn có vài điểm không hiểu Cho đến khi trẫm xuất cung Đến bên cạnh bách tính quan sát Trẫm đột nhiên hiểu ra Người Bắc Kỳ là người Người Hán cũng là người Người giữa người không nên có sự phân biệt cao thấp quý hèn Bắt đầu từ hôm nay Phạm là con dân Bắc Kỳ Bất luận là dân hay quan Nếu có kẻ cạnh mình là người Bắc Kỳ mà ức hiếp người khác Sẽ bị loại trừ khỏi Bắc Kỳ Ngoài ra Năm nay phương Bắc và phương Nam Đều gặp phải tai ương Trầm quyết định giảm thuế 3 năm cho những vùng gặp tai ương Đồng thời mang 500 ngàn lượng cứu tế cho nạn dân Chúng ái khanh Các khanh cảm thấy ý cảm thế nào Hoàng thượng chạm tới, chạm tới, chạm chạm tới Khang Hy đích thân chấp chính Ngài Có thể tiến cung rồi